Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021, tức ngày 21 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Kỷ Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Kỷ Dậu hôm nay là Tân Mão, Ất Mão. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Một, Tử vi tuổi Tý, Tý dậu tương phá nhắc nhở con giáp tuổi Tý đừng nên vội vàng bất cứ việc gì, bạn rất dễ bị xảy ra sai sót, cho dù bạn rất tin tưởng những gì mình làm rồi nhưng vẫn phải nên nhờ ai đó kiểm tra lại một lần nữa, việc để ra lỗi khiến người ta đánh giá sai về bạn đấy. Thiên tài mang lại thuận lợi về kinh doanh, đầu tư, giúp con giáp tuổi Tý thu hút tiền bạc về mình. Lúc này cũng là thời điểm bạn cần học cách tôn trọng, gìn giữ những gì bạn đang có. May mắn của bạn một phần là nhờ sự hỗ trợ của rất nhiều người đấy. Đừng quên rằng có những thứ mà chỉ khi mất đi rồi, bạn mới thực sự hiểu ý nghĩa của nó, Vậy thì từ ngay ngày hôm nay, hãy trân quý những gì mà cuộc sống dành tặng cho bạn nhé dù là một mối quan hệ hay sự giúp đỡ nhỏ nhưng bằng cả tấm lòng của họ. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, dần. 2. Tử vi tuổi sửu Tam hợp che chở cho người tuổi sửu có tình yêu nồng ấm trong ngày chủ nhật thành thơi. Hai người dành nhiều thời gian hơn để ở bên nhau để cùng đi xem phim, đi dạo, đi ăn, gặp gỡ bạn bè, một số cặp vợ chồng có thể nhận được tin vui bầu bí trong thời gian này. Ảnh hưởng của tỷ kiến cho thấy với chuyện gia đình thì hôm nay con giáp tuổi sửu có phần hấp tấp, nóng vội. Chính điều này sẽ khiến cho cảm xúc của những thành viên gia đình bạn ngày hôm nay không được tích cực cho lắm. Hãy cố gắng nhìn nhận mọi việc một cách tinh tế hơn nhé. Thổ kim tương sinh hỗ trợ cho những vấn đề liên quan tới tiền bạc của bản mệnh. Có người còn được người khác trả nợ, giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng, thoát khỏi những bức xúc khi đi đòi nợ. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, sửu. 3. Tử vi tuổi dần Chính quan nâng đỡ cho mọi việc diễn ra suôn sẻ, thậm chí nếu con giáp tuổi dần đang đi du lịch cũng có được chuyến đi như ý với những trải nghiệm thú vị. Về khía cạnh công việc bạn có được lời khuyên hữu ích thông qua những buổi gặp gỡ bạn bè. Đừng dễ hài lòng, đừng dễ chấp nhận những gì bạn có ngày hôm nay, bởi mọi thứ có thể rất dễ sẽ thay đổi theo cách mà bạn không nghĩ tới. Đây là ngày mà bạn cần phải có một cái nhìn tỉnh táo và linh hoạt hơn trước những thay đổi của đời sống đấy. Kim mộc xung khắc ảnh hưởng tới mối quan hệ trong gia đình, có thể là anh em bất hòa. Thậm chí vì chuyện vay mượn tiền lẫn nhau mà xảy ra xung đột, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của mọi người trong nhà. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, thìn. 4. Tử vi tuổi mão. Lục xung khơi dậy cảm giác ghen tuông, Căng thẳng có khiến có thể khiến cho tâm trạng bạn ngày hôm nay không được tốt chút nào, sư tử. Tuy nhiên thay vì nổi nóng và phá hủy những phút vui vẻ của mình, thì tại sao bạn không ngồi lại với một nửa và trò chuyện với họ để chia sẻ những trăn trở và tìm ra giải pháp chung nhỉ? Ngày hôm nay thiên quan đẩy con giáp tuổi mão vào giữa ngã ba đường, khiến cho bạn phải đứng trước những lựa chọn khác nhau. Có lẽ đây là lúc mà bạn cần phải thành thật với chính mình để biết được những cảm xúc đích thực của bạn, thay vì bị tác động bởi bất cứ yếu tố nào. Ngay lúc này bạn cần phải thể hiện được bản lĩnh của bạn đấy vì bạn cũng đã từng muốn lùi bước, muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi nhưng dù thế nào cũng phải bước tiếp, vượt qua giới hạn bản thân mình đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 5. Tử vi tuổi thìn Nhờ lục hợp mà những căng thẳng trước đây của con giáp tuổi thìn được hóa giải, họ lắng nghe bạn hơn để bạn có cơ hội nội thật lòng mình. Ngoài ra, hôm nay cũng là cơ hội để bạn xây dựng uy tín với người khác, Nhờ lục hợp mà những căng thẳng trước đây của con giáp tuổi thìn được hóa giải, họ lắng nghe bạn hơn để bạn có cơ hội nội thật lòng mình. Ngoài ra, hôm nay cũng là cơ hội để bạn xây dựng uy tín với người khác. Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh thực hiện một việc gì đó mà bản thân ấp ủ. Trong ngày cuối tuần bạn có thể đi học thêm vẽ, bơi lội, may vá, hát. Những điều nhỏ bé này mang lại niềm vui không hề nhỏ cho cuộc sống của bạn đấy. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, sửu. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Tam hợp che chở giúp cho con giáp tuổi Tỵ nhận được sự thấu hiểu từ một nửa của mình, từ đó bạn nhận ra hai người có nhiều điểm chung. Hôm nay cũng là cơ hội tốt để bạn có thể tỏ tình với người bạn thầm thương trộm nhớ nữa đấy. Chính ấn tương trợ để con giáp tuổi Tỵ làm việc gì cũng thông tỏ, sáng suốt. Có thể bạn vẫn phải xử lý một số vấn đề liên quan trong công việc dù hôm nay là ngày nghỉ, dường như bạn giải quyết mọi vấn đề rất tốt và hiệu quả, không ai có thể chê vào đâu được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 dù bận rộn với sự nghiệp nhưng bù lại bạn có nhiều niềm vui và được là chính mình. Không cần quá tham vọng, bạn chỉ cần vui với hiện tại là đủ rồi. Hôm nay dương lịch là ngày can kỳ, ngày can kỳ không trị bệnh ở ngực. Do đó, bản mệnh không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay, sẽ không có lợi cho bạn. Ngũ hành xung khắc cho thấy, những băn khoăn về tài chính có thể khiến cho bạn không được vui vẻ cho lắm. Tuy nhiên thay vì đổ lỗi cho chính mình, tốt nhất là nên nhìn nhận lại vấn đề và xem hướng giải quyết sao cho phù hợp. Dằn vặt bản thân chẳng được ít lợi gì và chỉ làm tốn thời gian của bạn mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ. 8. Tử vi tuổi mùi Ngày xuất hiện tỷ kiên là ngày con giáp tuổi mùi hãy xem xét mọi việc dưới góc độ cá nhân, theo cảm quan cá nhân hơn là thực tế. Điều này có thể gây ra những hiểu nhầm, những mâu thuẫn trong mối quan hệ của bạn với những người xung quanh. Cần cố gắng để tỉnh táo hơn khi đánh giá mọi thứ nhé. Ngũ hành tương sinh giúp bạn tìm được chốn bình yên cho riêng mình bất chấp xung quanh bạn có phiền nhiễu đến mức nào đi nữa. Lúc này bạn được thỏa mãn sở thích của chính mình và được sống lại những cảm xúc đơn giản trước đây bạn đã từng quên mất. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bạn nên làm những việc như khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gà, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, hợi, mùi. 9. Tử vi tuổi thân Hôm nay tam hội mang lại cho con giáp tuổi thân tình cảm ấm áp từ gia đình, người thân trong nhà, họ thực sự là chỗ dựa tinh thần cho bản mệnh nhất là trong thời gian sóng gió này. Nếu cần xin lời khuyên từ họ bạn nhớ nói ra, bạn có cơ hội tìm được lời giải đáp cho riêng mình đấy. Ảnh hưởng của thương quan nên hôm nay con giáp tuổi thân dễ rơi vào cảm giác mệt mỏi, khi có quá nhiều công việc phải xử lý ngày hôm nay liên quan đến việc công lẫn việc tư dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn. Kim khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, bạn nên hoàn thành một số nhiệm vụ của mình nhanh chóng để có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, hồi sức. Hoặc chỉ cần chìm đắm trong một điều nhạc mà bạn thích cũng giúp tinh thần của bạn tốt hơn rất nhiều rồi. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất. 10. Tử vi tuổi Dậu Ảnh hưởng của dậu dậu tự hình khiến bản mệnh hay suy diễn mọi việc quá mức, thậm chí bạn còn làm phiền người khác khi đưa ra những câu hỏi tò mò không đúng chỗ. Nhất là trong chuyện tình cảm, bạn nên tin tưởng người mà mình đã chọn, còn không thì nên dừng lại nếu không muốn cả hai mệt mỏi thêm. Nhờ thực thân mà trải nghiệm ngày hôm nay đem lại cho con giáp tuổi dậu cảm giác hài lòng sâu sắc, cũng như sự hạnh phúc vì những gì cuộc sống đã giao tặng cho bạn. Vậy thì hãy tìm cách để phát huy, duy trì những cảm xúc ý nghĩa nhé, thay vì cho rằng chúng chỉ là trong một tích tắc mà thôi. Kim khí vượng ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của bản mệnh theo khía cạnh sức khỏe. Hôm nay là ngày nghỉ thì bản mệnh cũng nên ưu tiên việc nghỉ ngơi hơn, có việc gì để sang tuần xử lý bạn sẽ tỉnh táo hơn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 11. Tử vi tuổi Tuất, Dậu tuất tương hại nhắc nhở con giáp tuổi tuất không được chủ quan, thậm chí có việc bạn tưởng là hoàn thành nhưng đến phút cuối lại bị đổ bể. Dù thế nào cũng đừng buồn nhé, có thể đây là lúc bạn nhìn ra bản chất của một người, để phòng tránh, không nên tiếp tục tin tưởng họ nữa, tránh hậu quả về sau. Cố gắng trì hoãn một việc nào đó hoàn toàn không phải là giải pháp phù hợp ngày có kiếp tài đầu con giáp tuổi tuất nhé. Đừng quên rằng bạn có thể chọn cách giải quyết cho riêng bạn, tuy nhiên có những việc dù bạn cố gượng ép thì mọi thứ vẫn diễn ra như nó vốn có mà thôi. Thổ Kim Tương xin hỗ trợ cho những ai đang ốm sớm khỏe mạnh trở lại. Ngoài việc nhờ vào những yếu tố bên ngoài, bản mệnh nên chăm chỉ ăn uống và không quên vận động nhẹ nhàng để cơ thể sớm thích nghi lại với cuộc sống bình thường. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi. 12. Tử vi tuổi Hợi, Chính quan dự báo cuối tuần mà con giáp tuổi hợi vẫn bận rộn với nhiệm vụ còn dang dở. Buổi sáng bạn nên cố gắng xử lý cho xong việc đi trước có như thế bạn mới có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Đây là ngày mà con giáp tuổi hợi sẽ có một số vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có việc cân bằng giữa các trách nhiệm công việc và nửa kia là các tương tác bạn bè, đồng nghiệp. Việc làm thế nào để khiến cho bản thân lẫn những người xung quanh hài lòng quả thực là một thách thức, đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn đấy.